chào tất cả anh em cái video này tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu đó chính là cái ờ, nắp tài xỉu camera Đấy, cái nắp tài xỉu camera này được kết nối wifi Đấy, kết nối wifi thì anh em có thể là chơi được ở cái tầm rất là xa anh em nhé thì có thể là anh em ở Việt Nam hay là anh em ở, ở tận đâu đi chăng nữa thì anh em vẫn kết nối được với nhau bằng wifi 4G đó thì cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu bịp này thì à, anh em nào đã dùng qua rồi thì anh em thấy được cái hiệu quả và cái ờ, độ pin trâu của cái ờ, của cái sản phẩm của cái đồ chơi cái nắp tài xỉu camera này thời gian chơi của nó thì anh em chơi thoải mái nhé còn à, giới thiệu cho anh em về cái cái nắp camera này thì đây anh em thấy đây nắp rất là đẹp nhá anh em nào mà đặt hàng ở bên tôi ấy thì uh, bên tôi còn uh, nhận được nhận uh, làm những cái nắp uh, Meca nắp sơn nói chung là tất cả những cái nắp để anh em uh, chơi tài xỉu đấy anh em uh, đi lắc tài xỉu thì bên tôi nhận hết và cái thời gian làm cũng rất là nhanh và hiệu quả đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em sâu thêm nữa về cái bộ nắp camera tài xỉu này nhá thì cái nắp camera tài xỉu này nó được sạc bằng cái bệ sạc nhá, cái bệ sạc này đấy, bệ sạc thì khi nào mà anh em cắm cái sạc vào đây thì anh em chỉ cần để sạc như này là nó đã kết nối rồi à nó đã nó đã sạc pin cho anh em nhá rất là thuận tiện còn đây chính là cái cục wifi cái cục wifi này thì anh em có thể kết nối với cả cái camera này để anh em có thể theo dõi từ xa nhá cái khoảng cách của nó để cho anh em xem được à, khoảng cách của nó mà để anh em xem được cái bộ hột ở trong ấy thì ờ, anh em ờ, có thể đi sang tận bên nước ngoài anh em cũng xem được đây là wifi 4G anh em có thể kết nối đó mà rất là rõ rất là nét anh em chỉ cần kết nối vào cái một cái điện thoại của anh em thôi Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái độ chuẩn xác của cái camera wifi này anh em nhé Đó. Ờ. trước tiên anh em ờ, bật cái wifi lên kết nối Đó, anh em kết nối với cả cái cục wifi này Bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em nhé rất là rõ rất là nét đây. Đấy. nhất nhị anh em thấy rõ chưa Đấy. xíu à, tài nếu khuất một con Đấy, ba con bốn này Đấy, ba bốn năm này tài này năm sáu năm này bốn bốn năm này hai bốn ba này Đấy, chuẩn không anh em đấy nói chung là anh em chỉ cần à, gọi điện cho tôi qua số điện thoại trên màn hình và anh em sẽ đặt một cái đồ chơi tài xỉu mà nó giúp anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả và nó chuẩn xác lên tới 100% như vậy Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này cái uh, nắp camera wifi được kết nối wifi và 4G thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, ngoài ra thì bên tôi còn cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi khác để cho anh em có thể là đi chơi à, tài xỉu hay là đi chơi cờ bạc anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em